nói hiếu bằng tất cả tấm lòng của người con Phật Nói gương lành hiếu mạnh đại hiếu một kiền liên Sám sanh pháp y Đây là tính vật mà chư Phật đã chiến thắng ma quân Vì vậy trong giờ phút này Tại đạo đàn chùa Phúc Huệ Hàng Phật tử chúng con Mỗi người đội trên đầu một chiếc quỳnh y giải thoát Để dâng lên cúng dường chư tôn hiền đức tăng ni Ngầu mong quý ngài chứng minh cho và hôm nay chúng con cũng xin mạng phép quý ngài cho chúng con có ít phút để đọc cái danh sách phương danh của quý phật tử đặc hồn cúng phước y để cho phật tử được ân chim công đức phật tử huệ chung phật tử huệ nghiêm huệ tình huệ hương huệ pháp huệ chọn huệ màu cô mai cô mười y cô hoàng cô hoàng tạo phước điền huệ thông Phước Minh, Huệ Trang, Cao Văn Sơn, Cao Huyền Trân, cô Dân, chú Kim, cô Diệu Tâm, Huệ Kim, Hoa Đức, Lê Văn Hùng, Huệ Trung, Diệu Quyền, Phạm Văn Xết, Đặng Thị Huệ, Ngọc Điệp, Nguyễn Văn Ráng, Diệu Phương, Diệu Thành, Thích Khôi, Huệ Tánh, Huệ Nghiêm, Phước Xanh, lê thị bích nga nguyễn thị lệ huệ nguyện nguyễn đức tấn bùi thị kim loan võ văn quý đặng thị thảo trần văn quang trần phước nghiêm bùi thị tiết ngân nguyễn văn năm nguyễn thị tám nguyễn văn sơn nguyễn thị bé hai nguyễn thị na nguyễn văn sinh diệu dung úc quán đặng thị đẹp Nguyễn Văn Trung và nếu như có vị nào còn sót thì xin quý vị quan hỷ thầy à, nhóm Phật tử Trinh Quỳnh ở Hậu Giang và đồng tất cả quý Phật tử của ít lòng nhiều dân lên cúng dường chư tôn thiện đức giờ đây chúng con kiền thỉnh với ngài tụng bài sám du lan cho Phật tử chúng con nhiễu y cúng dường chư tôn thiện đức và sau khi uh, khóa lễ diễu y xong thỉnh chư tôn thiền đức đồng niệm phật để dùng cơm trưa vì quá trễ rồi hay gì được rồi ban trung chống gì đánh ba hồi trung chống để chống phật tử diễu y nha có chuông mở chuông mở where nam mô bổn sư ca mâu ni phật cung kính ngưỡng đức kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử buổi lễ cúng dường chân pháp y casa tại chùa phước huệ đã được thập phần viên mãn dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức cũng như tất cả quý nam nữ phật tử quý vị đã hết lòng vì tam bảo thay lời cho thượng tọa chủ trì chùa Phước Huệ chúng con cảm niệm công đức cao của chư tôn thiền đức quý ngài đã không ngại đường xá xa xôi Phật sự đa đoan những chút thời gian quý báu của mình trở về đây để chứng minh cho buổi lễ đầy đủ ý nghĩa cũng như cảm niệm công đức của quý Phật tử từ các khâu tri ân quý ngài và đầu thành lãnh lễ cúng dường quý ngài tam bái nhất tâm đánh lễ hiền tiền chữ tôn thiền đức tam à, bái đang tràng viên mang pháp sự chuông viên cung thân. thông báo cho quý phật tử nào mà có hồn phước cúng dường chư tôn thiện đức thì quý vị đi sau lưng thầy trụ trì rồi chúng ta nhiễu đứng cúng trong vòng quý vị thanh nhớ nè chúng ta cúng dường phải thanh tịnh hiểu không đừng chen lấn quý vị vị nào cũng cúng hết trơn á sợ không được cúng thì từ từ sẽ được cúng hết và sau khi cúng dường xong thì mời quý vị qua bên nhà khách dùng một bữa cơm thăm tình với bổn tự anh di đà phật rồi cũng thông báo quý vị nào mà có ký gửi người thân ở trong chùa thì chiều hôm nay chùa cũng có làm lễ chỉnh tế cầu siêu quý vị ở lại lễ lại để cho được công đức hay di đà phật hết rồi hả? Hết đấy hả? Muốn cho nó thử đá thì bỏ lá. Tại vì dưới rồi Đâu, từ đâu?